Đến đây cây cao Trơn lắm đấy Ui thế Xong này rồi. Mần chuột Đấy, chào anh em Mai đi rừng ờ, tối nay có cái gì ốp ờ, ơi? chả có gì cả trên đường ấy đạt vừa làm được con chuột à được thế là ngon rồi thấy chưa đấy từ giờ đến ờ, đến chiều là kiếm bằng tầm 4 ờ, con như này nữa là được năm chú là ổn Mỗi tối này là ổn đấy con. đây hôm nay uh, ngựa thì, uh, ngựa lên thì thêm được ít uh, mấy chai nước đấy. đây có ông uh, Tuấn ông ấy đang uh, làm cái gì đấy làm gì Tuấn cán lúa à đấy anh em vừa mới lên đến uh, trên uh, lương sơn bạc đây, ông này ông ấy bé nghịch ngợm dao cộ đây. thớt thớt anh em tôi ở đây nữa chỉ có đơn giản như thớt này thôi <laughs> thớt tầm uh, <laughs> cho ông uh, ốp vác tầm thớt 7 à? cây một hai ba tám mươi thật <laughs> tám mươi đây thớt đây này đây thớt đấy. nhẹ đơn giản này có vác được về không không vác được đây trên này thớt với gỗ thì gọi đã gọi là rừng thì chỗ gỗ thì nghe nó sai sai đây à, đồng chí đạt này đây à, anh em tuấn này này kia ông à, trung tạc này đây, cây này Đấy. 4 50 m, 60 70 m. Đây, vào đến đây cây cao ngút ngụt rồi. nắng ngon. Quá đẹp luôn. hôm nay bảo đi mang cái võng này mà lại quên. <laughs> đây treo ở hai cái Đây. Đây cái vong là chuẩn luôn. Kia có rằng ờ, em Vương đang ờ, đi lấy cái gì Lấy củi. Lấy củi về ờ, làm bếp. Hà ộp nghe có vẻ chất đi rừng hết. Chất chứ. Đây, đây là cái lều tối nay là mấy anh em ngồi đây. Ông quê vãi người ta ai gọi cái này cái lều người ta gọi cái lán. À lán à. <laughs> Đấy. Đây. Người coi phơi nãy giờ là anh Phong trời, đang đi 7 km 7 km đường rừng rồi anh đã vã hết cả mồ hôi ra ờ, Vương đang à, lấy củi thì trưa nay ăn tạm cái gì thôi Xong ờ, thì đi lấy bẫy rồi là đi uh... Ui Đây giới thiệu với anh em đây là, sản phẩm của anh em Lương Xuân Bạc nha. Một bụi hành à... Đà trống đây, đây. lần trước thì anh em vào là ngủ ở lán này nhưng mà hôm nay chắc có khả năng là nếu mà trời đẹp như này thì sẽ vào hang ngủ tại nếu mà nằm ngoài mà trời sương mù thì ướt hết thì không không ngủ được nay đồng chí Hà đang hưởng thụ cuộc sống <laughs> nay vẫn hưởng thụ cuộc sống không bảo sao tôi không thích nằm ở nhà ờ. tôi chỉ thích vào đây nằm thôi vợ con bảo là điên nhưng mà đấy bây giờ được điên như, như chúng tôi điên như chúng tôi ở Việt Nam chỉ có một phần trăm dân rồi <laughs> à, bây giờ kiếm được đâu chỗ nào mà điên như này thì cho đi kém <laughs> cho điên ké điên ké đây điên này ừ. điên lợn gà treo các bếp này con này tôi săn được đấy nhá <laughs> gà rừng gà rừng hơi béo tí Khói dã man thật sự rồi Hơi cao ấy. Không cao đâu Bát mình đi là mình chất củi cho đấy, cái, cái, cái kia là... kia làm gì không hả? Hả? Cắm ai chút kia làm gì? Cái cun khói của tôi. <laughs> khói mẹ ông. Tuấn làm món gì Tuấn? Làm món gì? Lợn giang à? Lợn rang. Ôi rang này, không mang gừng đấy em vừa sao ấy cũng được mà cho tí xả vào cũng được mà phải chả cho gì cũng cho mỗi muối là ngon thì ăn xả thơm đây cán, cán bộ lười câu ạ vừa làm đấy ăn tận miệng đấy vừa làm lưới xúc xích ăn chả có gì đâu nữa mê liệt đây chân này chân chân còn nguyên đi rừng vất vả quá thích thức rồi về nướng xúc thức ăn này chiều chiều thôi Thôi trưa nay làm 5 bát cơm Mình à, vùi do xong bắt đầu mình lấy à, cây rang này mình cạo Cạo hết vẩy Giòn Ăn thịt bò khô, vùi do này là nhất luôn gì bằng nóng lắm đau chân như kiểu hôm trước rồi dạ không đạp xe à yếu đuối thế nó vàng hơn nhá ờ, nhá từ từ sát quá trong này khó quanh ừ. à. ừ. một trà hèn mà để chích canh còn chưa này mấy bát cơm ấy năm bát cơm anh ăn mấy bát ui cái lá hàn này càng nóng càng rát nở lỗi cho lâu rồi vào sâu hơn bảo mẹ bác bác sĩ tuần nó tung lên này đi mau ở phòng chị Vân đang phải hươn ờ. đấy vâng dạ, món này trước nhà tụi em toàn làm dạ, ngồi bếp nấu rượu ấy dạ, cá này với cá cá chuồn đấy nhớ ăn cá chuồn ngày xưa mẹ đúng không ừ. ờ. ngày xưa mình đéo có gì ăn ừ yeah, được con cà chua nấu cháo cà chua vừa tanh vừa vẫn ngon thì mẹ cả tuần được bữa thịt thì trời à. À, bắt đầu cả cà kiêng đấy nó tăng thịt phụ có lý béo trà nó nắng kìm cười nhì cho càng tang rồi kìm láo cái lù lén bà lén mà ông con hình chỗ là mồm bà lén tươn cứng xe thu rồi ông cứ you know từ rượu không, rượu bọn, mình nấu còn ngon hơn bọn rượu Hà Nội mà bọn chết nhiều là 29 lò đúc còn đây 94 không sợ đâu <laughs> bọn uh, bọn 29 đấy chả năm chả dính đây đúng không đây anh em nhé em luyện cái cá khô này xúc xích này thịt rang à, này rau cải mèo này muối này, này rồi ờ, trưa nay anh em chúng tôi đang tặng như thế anh em đây anh em đây đây đây bữa chiều đây đây bữa chiều đây chiều có này một chú ăn tí nữa đi lấy bẫy xong <laughs> được có rượu đi này đấy mỗi ông một cốc một tí nhỏ nhỏ cốc ấy thôi Yeah. mỗi ông một cốc <laughs> một cốc hết vẹ rượu luôn <laughs> cơm chiều nên lấy uh, đây là gạo gạo cơm cơm, cơm à, trong túi em ở đâu nhỉ rồi thế thôi đừng bỏ ra nữa ăn béo hết tàu thằng kia tay run thế chứng tỏ vậy này ăn nhiều ăn nhiều chân gà mấy ở cái này ăn nhiều chân gà cứ mỗi người nửa cái đấy là được rồi hôm trước mẹ mấy bố đi lên thì người cũng khê nồng nặc Đó thôi. đây mỗi ông miếng này để, để trong miệng. Nào anh em ơi. Dạ. Đây, đây, đây. Rồi, trưa trưa nay thì uh, tạm đi nhá. Hey ba. Chúc mừng năm mới nhá. Chúc mừng năm mới đấy. Năm mới sớm. Chúc khỏe các anh nhá. mời cả nhà nhá. À. Tết rừng. Tết rừng. Tam mèo rồi em à, xin phép và tắt camera đi lấy pin để chiều đi quay à, cho các bác xem nhá đây hà ờ. khoái mỗi mỗi cái món này không đâu à, buổi trưa anh em chúng tôi vừa ăn trưa xong bây giờ là lên đường đi tìm gỗ giờ là 12 giờ 12 giờ Đấy, đúng 12 giờ 12 giờ chưa đi nó mới khô được đường còn không ướt đường là không đi nổi lại tiếp tục nha anh em nha Đạt ơi Đạt ơi Bây giờ là không chặt nữa Bây giờ thi gặm xem ai gặm đổ cái chuối trước <laughs> đâu là hạn đâu là to này á ừ. đây là hạn nhé lá này thì thôi châm vào thì tạm biệt luôn vợ vợ bảo là anh vào đấy không ờ, sợ rắn là anh bảo nếu mà chỉ mong mẹ một con nó nòi ra thôi mẹ Đây, đây, đây là điểm mà anh em cắt thớt. À? Để ấy chiều kia do ấy do thớt. Đồ thớt. Hôm nay còn cảm thấy nó khô hơn là hôm trước đi nhỉ? Ờ. À đây cái ờ, lúc đấy ờ, chị ấy thồ là thồ đây, vanh vanh, của à? cái này này bây giờ con gái mà thồ vanh này anh hả đấy nghiến ốp ấy ui cái đẹp luôn ốp lấy cái này đấy ha ha ra quay lại anh quả đây. quả vanh ờ, vanh bao nhiêu vanh này vanh 50 à, nhưng mà ấy rồi 55 rồi hỏng lõi khoảng 55 hỏng Nói lệch này nó đỡ ấy này nó Đâu có... cái này là Nói lệch chứ không Nó có lõi là nó cứ bị Một thế này 60, 65 Mà thế bà kia là khoảng tầm 45 ờ, cân 60 Quả đấy là quả 60 ừ. Bởi vì là họ toàn lấy thớt tròn thôi Nó lấy đúng số rồi chứ còn ít lấy lịch lắm Thôi anh thì chú thống nhất cứ làm quả thớt chữ nhật à. Thớt chữ nhật hay thớt vuông anh nhỉ Thớt vuông được đây dưới lấy vác từ đây ôi rồi vương vương <laughs> khỏe thế uống uống rượu à, uống rượu chưa vào này thấy khác hẳn hơn không ờ. lần đầu tiên là... lần đầu tiên uống rượu chưa vương, vương phạm là hôm nay lần đầu tiên vương phạm là uống rượu chưa phê <laughs> luôn em định bảo lên ngồi con cây cái cây này mà cây này cây quả cây quả đây này dây này quả ở dây này cây nó ăn nhưng mà cái dây uh, ờ, chào chào đấy hai ơi dây nó bật mặt em ấy nhưng mà cứ buổi tối vào uống nhiều say vào lại không lên được <laughs> say vào là ngủ thật bùn đây cả đây quay tất chứng tích của anh em cắt thớt này cái này thớt anh thớt đầy đây đây thớt đây thớt đây nhưng mà thớt này nó không đây vớt này đây cúc này phải đến mét quả cây nó ăn quả này quả cây ăn đấy à? à nhưng mà cứ buổi tối uống rượu vào lại không lên xem được say mới rồi không say lại không ngủ được Dạ Rêu không ăn được đâu anh ơi Không Không ăn được đâu <laughs> Đây à, Họ làm thớt này Một bực này Một cái thớt Thớt bỏ thì vô số trơn lắm đấy trên còn có một hòn đá trơn hơn màu mè quá <laughs> ông này đỏ vàng trắng rừng đẹp chưa ừ. trên kia cây lòi <laughs> Tuấn này được con nào chưa? Tuấn đang đi xem bẫy Vẫn chưa được con nào Chắc hôm nay được một con đấy thôi quá Đây <laughs> cây quả nó này Quả vàng dành nữa Cây ở giữa có cây Ung tùm này nhá Tuấn đang đi xem bẫy kìa à Vương ơi nên thăm bẫy à, Vương đi xem có đâu à, <laughs> mát tay không nào chảy cả máu tay rồi nó đập cả tay rồi mà không ngăn được con nào thì à, dây này cây ờ, có quả cây hay ăn lắm này dây phải cây bổ máu à không phải không phải đâu nhìn nó phát ừ, nhìn biết ngay hôm qua mưa ở trên này vẫn trơn lắm để bẫy tự chế đây kể cả nó không ăn cái kia nhá kể cả nó không ăn cái kia nhưng mà nó nó xuống này này cái này nó rộng quá nó nó nhảy qua nằm hẹp rồi dìm nằm hẹp rồi nó nhảy thế này các bạn, anh xem nhé ấy ui thế Xong này rồi. <laughs> đấy là nó bò qua rồi nó bò qua rồi không đặt không không phải à, mẹ kiếp nó kẹt đây đang xỉ này miếng này quá đẹp cả cây này gốc không cây này không phải đâu ừ, đây ở dưới đây cắt thôi ở trên này cắt xuống chỗ tay em ấy dạ đấy đầy đầy mà đây à, tách không phải ra đang lên đồi bách anh tưởng phải có cái ấy thì mà tách ra chứ ừ, hay cứ cắt ra đây cái núm này giống cái gì anh <laughs> giống gì đâu cho nào cho nào giống cái núm cái núm cái núm sao giống của đàn bà thế nhỉ Ôi, <laughs> quay quay ra đây Ê, nghiến đấy. Nghiến này. <laughs> Cả cây nó đổ này bạch đầy này, khúc cây khúc quá. Rễ của nó trên đầy Review luôn cho các bạn là Cục bách đây. Đây. Ui, mấy cục bách to này không lấy này. Đây. Có phải bách không? Đá đây, đây cụ. Đây cục này phải bách nhỉ. Ủa, cục to này mà hả? Ừ. ừ. Cái gì hôm trước cục to hơn. Mẹ. Mày chẳng, Ui. mày thử ngửi nào. Mẹ, cục này cũng giấy này mà. nào. Đây anh. Anh thử mấy cái. Chỗ tôi đang đứng là đỉnh. Của một ngọn núi. không biết là tên là gì. Nhưng mà khu này là anh em đi lấy củi gọi là núi Bách quanh đây thì chỉ còn cái núi này là còn Bách thôi đỉnh này cao lắm à sang bên kia nhìn sang bên kia là bên huyện kìa huyện Mộc Châu Huh. Bên kia có biển mây Hôm nay rất tiếc là trời nắng Nên là mây ít à! Hello các sếp Đây, đây chính là cây bách này Đây là một cây bách Ở trên đỉnh núi bách Xung quanh đây hầu như là không còn nữa Chỉ còn một vài những cây bách này thôi Đường rất treo leo mạo hiểm nha Đây này, từ đây có thể nhìn về bên tà số Rồi bên 82 Đây, cái bách Đấy, là bách Không như những cây bách trồng đâu Đây là bách núi đá Bách tự nhiên cây nó không được đẹp đâu cây nó vặn vẹo rồi sương gió lắm à. uh, đã lên đến đỉnh sắp ỉa ra quần yeah. <laughs> Dạ. Dạ. trên này mới chặt hết rồi đến đỉnh nha các bạn nhé trên này toàn toàn bách bách nha cái gốc này là cắt to bằng người ờ, luôn mấy chục năm rồi đấy cái gốc này là làm được hai hai cái tấm này là làm được một cái mặt bàn to này hai mươi phải ngang bốn mươi được khoảng à, ba năm ba năm ba năm thì là được 70 được mặt bàn rồi 70 được mặt bàn nào được chưa à. cái bách này còn nguyên ông nào thích cây này tôi bán 20 tỷ nhá Ông nào thích cây bách này thì liên hệ với tôi nhá Để bán uh, Liên hệ với tôi để được uh, ép giá cây bách đây Bách Mộc Châu nhá Đấy, Ông nào thích cây bách này thì liên hệ với tôi Gốc nguyên đây Ui gốc đẹp thế Gốc rêu phong này Gốc bám đá nhá. rồi gốc ba gốc vanh 35 à, nhá trên ngọn ok anh em đang ăn cái gốc bách này gốc này <laughs> gốc mày đặc không ăn đi ăn dễ dần nó mới đứt được chứ gốc này đặc đấy đắng không không nó đặc quá cái đặc quá rót thêm nước vào đáng nhẽ phải 60 ờ, xẻ beng có đấy phải con con đấy chứ còn ờ, đạt ạ nào ấy kiếm cái xà beng con đấy xà beng của bộ đội dạ, ừ. ấy sắm nghỉ rồi làm sao đầu tư làm sao đầu tư rồi ăn hết quả đồi này các gốc này chắc còn đầy anh cũng đang ngồi bách ờ. đồ bách thì nên thì có thấy bách thì bách lúc đấy mà mang ra nhà là làm mặt bàn luôn mặt bàn luôn á đẹp đúng không lúc về anh thấy nó đẹp to mà phải mang ra hết còn đây ừ. đây anh ờ, vừa quay mấy cây rồi đây này cây con này này No, còn nhưng mà to quá nè đến cái con nhưng mà to <laughs> còn con tí rồi nó ngủ nổi giá nó là cây con nhưng mà nó là đá đá kìa không tránh khỏi vẫn tạt thì không được Thank you cưa đá cưa đá chứ không phải là cưa gỗ đâu không nhưng mà nó còn không ấy lõi bé mà cái này lõi nó mới thơm nhỉ vỏ nó mới trái thơm nhá bàn thử lắm